Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Các em chú ý nhé. Ví dụ số 1 của thầy đây. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm? Các em nhớ cái từ khóa là có nghiệm. Bao giờ chúng ta cũng phải tìm trong cái đề bài từ khóa là gì, key là gì. Thì cụ thể ở đây đó chính là tìm phương trình có nghiệm. Và đây đề bài cho chúng ta bốn phương trình ở bốn đáp án để các em kiểm tra xem đâu là phương trình có nghiệm, đâu sẽ là phương trình vô nghiệm. Ok chưa? Quan sát đề và đáp án. Thì chúng ta thấy ở đây cách làm cách làm của chúng ta, hướng đi của chúng ta đó là chúng ta sẽ phân tích từng đáp án một. Đấy. Thì qua cái việc phân tích đó chúng ta sẽ biết phương trình nào là phương trình có nghiệm và phương trình nào là phương trình vô nghiệm. Từ đó chúng ta tìm được đáp án đúng. Vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em phân tích nhé. Chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây. Đầu tiên, thầy sẽ kiểm kiểm tra đáp án A. Đáp án A. Phương trình 2 nhân với cos x trừ 3 bằng 0. Ta đưa về biến đổi này, chuyển trừ 3 sang về phải và chia 2 vế cho 2. Cos x sẽ là bằng 3 phần 2. Đây là dạng phương trình. Đây là dạng phương trình gì nhỉ? À, các em nhớ lại cho thầy. Thì đây là dạng phương trình cơ bản đối với hàm số cos x. Và có dạng là cos x bằng m. Điều kiện để phương trình có nghiệm là gì nhỉ? Trị tuyệt đối của m phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Mà chúng ta thấy ở đây là 3 phần 2 tức là 1,5 lớn hơn 1. Do đó phương trình này là vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm vậy đáp án A là đáp án sai. Xong đáp án A. Tương tự chúng ta cùng kiểm tra đáp án B. Đáp án B. Đáp án B sẽ là 3 nhân với sin 2x trừ đi căn 10 bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta tìm ra được sin 2x là gì? Sin 2x sẽ bằng là căn bậc 2 của 10 và chia cho chia cho 3. Cũng tương tự như đáp án A, đây là phương trình cơ bản đối với hàm số sin. Phương trình có dạng là sin 2x bằng m. Điều kiện để phương trình có nghiệm vẫn là trị tuyệt đối của m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Mà chúng ta thấy căn 10 phần